khi mà bạn không tập thể hình đó là cái sự trao đổi chất trong người bạn cực kém đó tinh thần bạn không thoải mái đúng không bạn thấy Duy Nguyễn này hôm qua mới nằm liệt giường bữa nay nói chuyện bạn thấy tỉnh ghê chưa đó là gì đó là do do tôi tập thể hình ở THOL tôi có một sức đề kháng cực kỳ vip và khả năng phục hồi cực kỳ nhanh đó bác hồ đã nói sao bác hồ đó là phải là lao lao động là vinh quang mà tập thể hình là sứ mệnh mà thấy hình bác hồ cầm hai cục tạ chưa tập gym có hạn chế bị ung thư không anh chắc chắn em nói về nghiệp vụ á là khi mà anh tập gym sự trao đổi chất của em tốt và cuộc sống em ăn uống lành mạnh đó, là những cái gốc tự do nó không sinh ra được mà những gốc tự do nó không sinh ra được và nó có những cái chất trong thực phẩm bổ sung và trong thực phẩm tự nhiên nó chống oxy hóa làm cho ung thư của em nó sẽ khó phát triển nó khó phát triển nha nó thiệt tập gym nó lợi lắm em anh nói vậy nè con người ta như là cổ máy gì đó đó thì cái cách chúng ta vận hành cuộc sống chúng ta lành mạnh thì nó dẫn tới chúng ta phòng chống được những bệnh tật đó. mà khi tập gym đó là chắc chắn tụi em phòng chống được tứ đại thiên dương tứ đại thiên dương gồm có gì béo phì tiểu đường đột quỵ và tim mạch đó chắc chắn không bao giờ bị đó em yên tâm đi mà khi mà tứ đại thiên dương nó không hình thành đó thì ung thư nó cũng không ra luôn đó khi mà em tập gym á em học được em đừng chích steroid nha em đừng có ăn ăn ăn ăn đồ ăn tự nhiên ăn với cường độ quá nhiều nha ăn vừa phải thôi thì á, cái hệ thống tim mạch thận gan của em very very perfect đó anh nói thiệt chỉ số của anh là rất đẹp em ngày xưa đó ngày xưa đó khi mà anh tập gym đó nó chưa sinh là chưa anh chưa tập gym nó chưa sinh ra kháng thể kháng thể viêm gan cvb mà dạo này anh tập gym nhiều quá anh uống thực phẩm bổ sung vô nó sinh ra kháng thể viêm gan cvb luôn đó là bác sĩ nói anh cuộc đời của anh khỏi lo về viêm gan cvb bảo đảm không bị bị đó gym là, là, là trùm gì tao nói thì có gym là gì thanh lọc cơ thể nó tạo chúng ta một cái tư duy sinh hoạt cực kỳ lành mạnh kể cả đồ ăn đồ uống thời gian giờ giấc vận động nó cuộc đời mấy anh làm trong phòng nó không vận động được là nó không trao đổi chất được đúng không tất cả những chất độc của nó nằm ở trong cơ thể không mà nó không xả ra được còn khi mà em đến phòng gym em tập đó là cơ thể của nó đào thải chất độc qua đường mồ hôi đó và khi mà cái sự vận động nó của em trong cái cơ thể mình nó làm cho cơ thể mình nó mạnh khỏe nó khỏe hơn khi mà anh duy đo rồi đo huyết áp nó thấp anh duy đo tim mạch đó là thấp tại vì sao tại vì duy tập gym tập gym á thì cái tim nó sẽ đập chậm lại đập chậm hơn so với người bình thường đập chậm hơn người, người thường thì nó duy trì cái tuổi thọ cao hơn anh lấy ví dụ tim em đập 100 lần một phút thì đập bao nhiêu ngày bao, bao, bao nhiêu lần một giây đúng không ủa lộn 100 lần một phút thì đập bao nhiêu lần một ngày đập bao nhiêu lần một tháng thì cái tim nó đập tới chừng triệu lẫn mẻo chứ gì nữa đúng không còn cái tim của anh á đập chậm lại nó đập chậm lại và nó bóp mạnh hơn nó đẩy máu đi xa hơn nó mang nó mang được nhiều chất dinh dưỡng hơn đó là kiểu gì sống lâu hết mấy em ơi cái đó nói thiệt cái đó, là trình độ chuyên môn anh nói cái đây mười mấy năm rồi nói chán rồi mà giàu này mấy thằng fan mới anh không hiểu đúng không nói thiệt mày tập thể thao là kiểu như vô bờ bến đã mà trong các môn thể thao đã nhất là gym gym là gì chúng ta tự chủ được trên từng nhóm cơ chúng ta muốn tập cái gì chúng ta tập còn những môn thể thao khác không có giống như tennis đi mà chỉ biết đập bị biết vợt đập vợt chạy đập vợt như thôi à nó nó không có toàn diện bằng gym đâu bởi vậy mới nói là gì gym thể hình phục vụ cuộc sống thành công đó thể hình là gì nền tảng thành công trên cuộc đời tức là bạn muốn làm gì thì làm cái điều quan trọng nhất bạn phải tập thể hình tập thể hình nó là cái nền tảng nó là cái base ok mấy đứa tập mấy đứa tập dưỡng sinh với không dùng súp thì sao à? mất thời gian mất thời gian trả làm mẹ giúp đó bây giờ mày tao nói thiệt nha mày không dùng súp thì mày phải ăn không lẽ cuộc đời mày tốn tiền mày đi lựa đồ tốn thời gian mày đi lựa đồ ăn mày đi nấu ăn cả đời mày không nhai mới gây ra đau bao tử mày khùng hả mày nói chuyện ngu học vừa thôi tao ờ. hỏi mày tác dụng của nhai là gì tác dụng của nhai là khi thức ăn vô cơ thể được nghiền nát đúng chưa kết hợp với enzyme của của của của nước bọt để cho tiêu hóa phần thức ăn còn bây giờ mày uống súp thì sao uống súp thứ nhất mày nhai không kiểu gì nhiễm được như súp đúng không ngu đúng không mày nhai không thể nào được nhiễm như súp chắc chắn là không cãi mà trong súp nó đã có enzyme tiêu hóa của nước bọt rồi khi đi vô cơ thể nó hấp thu cấp cha lần thực phẩm tự nhiên nữa nói chuyện nghe bất ngu đúng không đó là về chuyên môn còn trong cuộc đời không nào uống không ăn cả đúng không mày uống kiểu gì mày phải ăn hai ngày hai bữa mày nhai ngày hai bữa mày chưa đủ mỗi răng hả mày có tiền mày nhai không bởi vì mấy thằng tập tạ mà nó ngu nó làm tao thất vọng dã man luôn á thể hình là gì là đẳng cấp của sự thành công đó là trí tuệ nói như anh thì người ta làm việc nặng thì một gói lim body sao đủ mày làm việc gì nặng tao khỏe đẹp thành công đẳng cấp tao đâu làm việc nặng đâu đúng không tao đang tư vấn cho đối tượng là gì học sinh sinh viên nhân viên văn phòng giám đốc doanh nhân còn mày làm cu ly mày ăn sao kệ mày chứ mày lãng ghê á mày phải hiểu là triết lý của anh Duy Nguyễn là gì anh Duy Nguyễn đang xây dựng một cái gì ghim phục vụ cuộc sống đấy chưa nghe thằng này chắc muốn chiếc xe lam nữa rồi uống quậy co xong buồn ngủ sao anh trời đất cái cái gì vô bao tử mà nó chả buồn ngủ đúng không cái cơ chế bình thường em giống như bây giờ con gái em vuốt em em phải sung đúng không bây giờ em ăn vô buồn ngủ là chuyện bình thường đó tại khi mình ăn vô là cái cơ thể cái chỉ số no đủ của mình nó cao mà cái chỉ số no đủ mình nó cao thì nó phải tiết ra một loại hormone nó làm cho chúng ta đồng hóa thức ăn ok mà đồng hóa thức ăn nó tốt nhất là diễn ra trong lúc ngủ test nó sinh ra trong lúc ngủ ok rồi em nói vậy thôi anh đừng chiếc xe lam em pha anh ba năm rồi ba năm sau còn ngu vậy mày nhiều khi nói nặng nó cũng ngại mấy em toàn dân tập tạ chúng nhau không mà mặc dù cái cái đường hướng cái tư tưởng nó khác nhau nhưng mà mỗi lần chỉ nói nặng một ai đó chỉ đau lòng lắm nhưng mà cái quan điểm của Di phải nói nặng cho nó nhớ chứ nói nhẹ nhẹ nó không có nhớ thà nói nặng nó giận nó lóc mình luôn cũng được nữa nhưng mà đời nó sao này đỡ khốn nạn hơn mấy em viêm tụy phải kiêng thức ăn giàu đạm vậy có tập gym được không anh được nói chung không phải kiêng thức ăn giàu đạm cho con hiểu nè tức là khi mà cơ thể chúng ta bị bệnh đó, nó sẽ không hấp thu đạm được nó không chuyển hóa đạm được hoặc nó không tiêu hóa đạm được thì cái đó thức ăn tự nhiên thôi bạn dùng súp nó nhanh mà tại vì sao tại vì bạn phải hiểu vậy nè trong cái nguồn protein nó nằm trong thức tự nhiên nó nằm trong một cái tảng kết nối đúng không cái tảng kết nối nó gồm có nhiều cái nó gồm gồm có protein cáp phát nó gồm có mỡ miết từ lưa hoặc dưa hết đúng không thì khi vô cơ thể chúng ta nó phải chặt chém này nọ nó phải phân lọc ra nó phân lọc ra protein đường protein và cáp đường cáp cái chuyện đó nó làm cho chúng ta tốn rất nhiều enzyme và rất nhiều thời gian để làm việc đó đúng chưa thì thực phẩm bổ sung nó đã tách biệt hết tất cả rồi nó chỉ là đạm là đạm mấy kia không có mà đạm có protein đó là đạm đã sạch rồi đó cái cơ thể chúng ta không cần phải tốn cái thời gian để chúng ta lọc cái đạm sạch nữa hiểu chưa chỗ này hơi chuyên môn nha đó và trong thực phẩm bổ sung đẳng cấp bao giờ đâu có enzyme tiêu hóa cho cái loại protein của nó cả đó tức là cái cơ thể bạn nó tiết ra một lượng protein là một lượng enzyme không đủ để tiêu hóa 40 g protein nhưng mà trong thực phẩm bổ sung nó đã có một lượng enzyme nó tiêu hóa cho bạn 40 g protein luôn nên cái protein trong thực phẩm bổ sung nó vô cơ thể hấp thu máu rất nhanh đó 30 phút lên đường còn protein tự nhiên 30 giây có lộn 30 3 tiếng chưa lên đường nữa mà nó lên đường không được hoàn chỉnh Ví dụ bạn ăn một ký thịt bò đi Trên lý thuyết một ký thịt bò có 200g protein Nhưng mà không cách nào hấp thu được 200g protein đâu Tôi chắc chắn với bạn luôn đó nhưng mà trong thực phẩm bổ sung đẳng cấp á, ví dụ như cái liều nó ghi là 27 gram protein thì bèo bọt kiểu gì bạn cũng sẽ hấp thu 25 gram protein đó trong vòng tùy loại thực phẩm bổ sung nếu mà là quay là tiếng nó nếu mà là mát là 3 tiếng nó là vậy à, anh chị em chúng ta có một thói quen rất dở nói ra luôn nè tức là khi mà đi thăm bệnh á cương hộp sữa trái cam có không ký đường nữa má ơi cho toàn đồ độc không vậy ba không có tình cảm tình cảm như vô tình giết chết bệnh nhân đó nha thứ nhất đường từ mía không có gì bổ béo cả biến cùng lắm làm gia vị uống cho nó ngọt thôi nó nói thiệt nó thẳng luôn đó tiếng anh nó kêu là thay table sugar đó biến đó trái cam thì tạm được đi đúng nhưng mà trái cam nó có axit liệu lúc đó bệnh nhân có chịu nói axit hay không đó nhưng mà cái đường là cái sữa là cực kỳ tầm bậy nha bệnh nhân nó không muốn sữa nổi đâu tại sữa bạn nhìn nó dạng nước nhưng mà sữa là một cái loại thực phẩm rất khó tiêu hóa đó và nếu mà sữa bò sữa ông thọ sữa tự nhiên nó chứa lacto đó nó chứa lacto nó đường lacto nó vô cơ thể nó rất khó tiêu hóa bệnh nhân nó không tiêu hóa được nó bị sình bụng nó còn nặng hơn nữa đúng không nó nên nó tặng hộp sữa là tầm bậy mà cái kiểu gì việt nam mình cứ bệnh là hộp sữa cái đường mẹ thua luôn <laughs> béo cá ngừ ok không cá ngừ coi trần thủy ngân thấy mẹ bây giờ nè tại vì sao cá ngừ là cá nước sâu mà cá nước sâu thì nó nằm ở dưới tầng ở dưới sâu của đại dương đó mà tầng sâu của đại dương thủy ngân nó nặng thủy ngân đồ mấy cái mấy kim loại nặng nó chìm dưới đó con cá nó hít thở hàng ngày vô dính thiên ngân mà ăn vô dính thiên ngân mà kim loại nặng là một chất không thể đào thải được đó nên cái cách chế biến cá ngừ cực kỳ quan trọng bạn phải bỏ mẹ da đi bạn ngâm bạn rửa cho nó kỹ lọc lớp da ngoài thật kỹ không phải không nhiễm thủy ngân ăn cho chết mẹ dùng quay với amino trước tập được không gì không trước tập là phải điều hoạt cao trước tập mai sẽ quay ông, ông để bụng đói mẹ nó đi tại vì khi tập là chúng ta cần sự dị hóa chứ phải cần sự đồng hóa ông nội đúng không đó. trong buổi tập chúng ta cần sự dị hóa làm sao cho nó đẳng cấp đó chứ chúng ta không cần đồng hóa tập sao đồng hóa được đúng không tập không đồng hóa được nên mà dùng quay trước tập là tập bậy đó chỉ có điều dùng quay trước tập một tiếng để cho một tiếng nó chuyển sinh thành amino amino trong vô cơ thể nó đỡ mất đi protein vậy thôi xong phải dùng điều cao hết à, sao tập tao mới dùng quay ông ơi anh kinh doanh lâu rồi thì sản phẩm bây giờ quay dùng được nhất có là tiêu dùng nhất tiền nào của nấy à tùy quay á nói chung quay nó quan trọng nhất nguồn nguyên liệu ví dụ như tụi em bỏ ra cái họ tiền ra mua quay á thì nói thiệt quay nào mà trên 30 ngàn một 25 gram protein nó thì uống được còn mẹ cái loại quay để tiền thôi uống vô hàng toàn hàng tàu không à. hàng tàu thiểu rồi đó tao nói thiệt với mày nguyên liệu BCA nguyên liệu quay hàng tàu nó xuất qua Mỹ hàng tấn thôi mấy thằng công ty bên mỹ nó nghèo mà công ty nhỏ mà đâu mới nhập quay tàu về xong rồi xào trẻ để cái label vô để cái nhãn vô công ty mỹ mắc in USA nguyên liệu tàu dùng nguyên liệu tàu tụi bay đâu có biết đúng không há cái mỏ vô uống đâu bắt đầu rẻ tiền chịu tiền nào của đó thôi không khác được quay co giờ vừa túi tiền đúng rồi quay co giờ chương trình đang event xả kho mà tại vì ờ, công ty giờ nó sắp về hàng nhiều quá không có kho để ba ơi xả bớt giống như thị điện xa lũ vậy đó mày ơi còn nhỏ dưới 5 tuổi uống mách được không thấy mách được được sống được nít xì ke uống mách cái đóng nói thiệt với bạn trong tất cả loại phẩm bổ sung nhập về Việt Nam này mát là bán chạy nhất tại vì mát đó nó sinh ra cho nhiều thế hệ đàn bà đàn ông trẻ em gì thiếu ăn thiếu chất mẹ không thời gian nấu ăn gì quất mát hết nó nhưng mà thế cho quay com phải của anh không không em chỉ nhập số hàng của anh thôi nha mà mát đó, thì cũng phải lựa mát vip nha má giờ mát châu âu có đóng á mấy thằng châu âu thì thôi làm sức con ghê ngày nào nó cũng báo giá gì hết tao dẹp mẹ đi tao thấy chơi chữ eu là tao không chơi rồi đó riêng triết lý của Duy Nguyễn rõ ràng lắm mát đồ châu Âu không không không chơi thực phẩm bổ sung bây giờ trên thế giới chỉ tin tưởng được Mỹ thôi Canada cũng hên xui nha thêm mẹ thằng Nhật nữa thằng Nhật thằng Úc thằng Trung Đông nữa nhiều lắm em để chọn súp xịn thì phải nhập nhiều trời cần gì lấy hồ sơ năng lực của công ty lấy hồ sơ năng lực công ty lấy quy trình của nó kêu là cái ca á nó certificate of analysis đó lấy cái ca của nó đóng dấu này nọ cơ quan kiểm định thêm cái ờ, test ờ, test center nữa kiểm định kịch phát một xong rồi kêu ờ, nó đem giấy chứng nhận ở bên mỹ về đây kịch phát một xong mình đi nộp hồ sơ vô bộ y tế này nọ bộ y tế tôi kiểm định lần nữa bật phát nữa nhập thôi gì đâu quan trọng nhất nguồn nguyên liệu mày ơi có thằng nào thay co Renner không anh nếu mà nói về co vip á nói về Renner vip nhất á anh đang về Efrogen nha còn mát phát ok đó ba BC có giúp cho người tiểu đường ổn định đường nói chung không ảnh hưởng tiểu đường thôi chứ mày đòi giúp ờ, tiểu đường ổn định đường mua thuốc uống đi mày thực phẩm bổ sung nó là đồ ăn thôi chứ tức là em bị tiểu đường em muốn BC được em muốn quay được anh chỉ nói em vậy thôi nhưng mà bị tiểu đường đứng nên uống quay chung với tinh bột nha độ hai đó nhập lại mình lên luôn á tại vì cái chỉ số insulin nó kích thích cao nhất khi nào mà khi khi có hai cái nhanh kết hợp một là tinh bột nhanh hai dương quay hàng đó dồn lên phát một lên tới đỉnh luôn con bởi vì sau tập á, công thức uống tốt nhất á, là phải uống vừa quay vừa tinh bột hoặc là hoặc là ăn cơm xong uống quay chứ không có chuyện mà ngồi uống quay không uống quay không gì gì gì duy trì lean body như anh duy được nhưng mà nếu mà trong quá trình tăng cân tăng cơ thì không sao tập đừng nên uống quay uống mát đi hiểu chưa kiến thức nó vô vàng lắm mới đơn giản tôi em hiểu nóc quay đâu người ta có dập anh không mà anh không dập ghê thế anh mày bậy mày bậy mày nói vậy là mày nói anh duy mày đi khiêu chiến không có anh duy mày không khiêu chiến anh duy mày chỉ kinh doanh đúng nguyên tắc kinh doanh thôi thằng nào trúng chết chán chịu đúng không đúng không anh chỉ kinh doanh đúng thôi hả anh không có khiêu chiến nào cả đúng không mặc dù đối thủ của anh là city game và Cali nhưng mà anh có dập đâu đúng không anh chỉ làm đúng chính sách của anh thôi ừ phòng tập của anh full máy lạnh full full súp giá 500 ngàn ờ, giá 500 ngàn tháng đúng không mở cửa từ 7 giờ cho tới 10 giờ đêm đó rồi ờ, khi mà tập phòng anh được ờ, khuyến mãi súp đó rồi giữ xe miễn phí có bãi đậu xe hơi này nọ các kiểu thôi chứ anh đâu có cạnh tranh nó nói anh đập ai đâu đúng không thằng nào trên đường chết gắn chịu thôi chứ sao giờ anh chỉ làm việc của anh anh không quan tâm tới người khác em đừng có gặm máu phun người mang tội ác cho anh như chưa sắc dung dịch từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen hết mặn nồng dội lại đến hơn ghen hai thái cực tình yêu và hóa học màu phách khi hoàng bên lá ngọc sắc carbon ngào nghe ánh kiếm cương em ơi em trong lá đỏ khoe sương màu dung dịch anh đồng khoe sắc thiên vẫn chơi cùng dòng điện phấn cay nghĩa mãi vững bền với liên kết thời gian trái tim anh sắt đá cũng hòa tan tràn hòa cùng hai nhịp đập con tim chất phóng ra đời anh chỉ có em mà thôi mà đồng vì em quá nhiều bí mật thương nhau cũ có đi rồi lại mất anh than thở trong khoảnh khắc cô đơn